Full Audio xin kính chào quý vị Và ngày hôm nay thì Full Audio sẽ hướng dẫn mọi người cách đấu nối ba chiếc sao cạc XOXK10, XOXBD2 và Focusrite Solo Gen 3 Mình làm video này để cho tất cả mọi người chúng ta mua về chúng ta biết cách đấu nối thông qua video của mình nhé mình sẽ giới thiệu qua tính năng của nó để mọi người à, có thể nắm được và sử dụng cơ bản. Trên XUX K10 thì chúng ta nhìn thấy ba cái núm volume. Đầu tiên là volume mic bass. Tức là giọng của bạn ấm hay là bass nhiều hay ít thì là cái mic bass nhá. Mic check. Mic check thì cho giọng mình nó sáng lên một chút nhá chúng ta có thể chỉnh tăng chép tăng bass của cái giọng theo tùy theo giọng của mình mình nghe thì mình chỉnh nha và volume của mic đấy thì mọi người nghe tự căn chỉnh theo giọng của mình nhé test thử mấy video là chúng ta căn ngay rồi bên đây là master vol là cái volume của tai nghe chúng ta đấy đấy volume vào tai nghe chúng ta như thế nào và music là tiếng nhạc to hay nhỏ thì thường thường mình để 3 giờ 3 4 giờ gì đó nhạc ha cái thì cọc vô là à, cái âm thanh tổng livestream đấy thì thường cái nút này mọi người để maximum nhé. Đấy. Để maximum. Tại vì âm thanh livestream tổng mà. Tiếp đến chúng ta sẽ à, có hai lỗ mic này, lỗ mic một lỗ mic hai Và lỗ headset này là cái lỗ để cắm dây livestream ba màu nhé. Mình sẽ bán kèm theo một dây livestream ba màu cho mọi người cắm vào cái lỗ headset này cái này có hai cổng livestream một lỗ đằng sau là đi theo bộ của nó và lỗ đằng trước là chúng ta có thể à, cắm thêm tiếp đến là lỗ headphone để chúng ta cắm tai nghe của mình vào nhé rồi đằng sau thì có cái lỗ à, cổng USB là chúng ta kết nối để cắm nguồn với nguồn 5V chúng ta có thể kết nối với à, máy tính để vừa lấy nhạc vừa lấy nguồn luôn và có thể cắm với thang dự phòng và cái lỗ bên đây là lỗ cắm dây livestream nha mọi người chim kèm theo chúng ta mua ờ, bộ K10 này thì họ tặng theo cái dây livestream đó dây có chân thì chúng ta cắm vào đó và cắm đầu kia vào điện thoại của mình đấy cắm đầu này vào điện thoại chúng ta livestream thôi và lỗ lấy nhạc ở bên ngoài vào nhé đấy mọi người có thể lấy nhạc từ điện thoại hay từ máy tính hay từ tivi lấy từ máy tính thì chúng ta lấy qua dây nguồn này luôn luôn và nút chức năng ở bên trên thì mình có nút này là nút à, điều chỉnh chế độ mic nhé màu xanh dương là màu mặc định là màu chúng ta hát karaoke chim màu đỏ là cái màu này chúng ta nói lên thì nhạc nó sẽ nhỏ xuống khi đang nghe nhạc thì chúng ta cất tiếng nói lên thì nhạc nó tự động nó nhỏ xuống là màu đỏ tiếp theo là màu trắng màu trắng là cái màu mà chúng ta chỉ nghe nhạc thôi không có tiếng mic nha mọi người Tiếp đến đến màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây là màu chúng ta dành cho giọng nói của MC, không có hiệu ứng vang gì cả. Thì chúng ta dùng màu xanh lá cây nhé. Và màu xanh dương thì là màu hát karaoke mặc định của chúng ta. Và bên bên FX à, tip này là điều chỉnh chế độ vang. Chúng ta có thể nháp vào và chọn chế độ vang cho phù hợp nhé. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi qua à, nút bấm và chức năng của chiếc XOX BD2 Mọi người cùng theo dõi nhé Đây là sản phẩm hot của năm 2021 Và dự kiến là 2022 luôn đấy các bạn Thì chúng ta Mình sẽ mở nguồn nó lên Cho mọi người nhìn thấy nhé Đó mở nguồn lên Nút đầu tiên nút mở nguồn Nhấn giữ khoảng 2-3 giây Nút mở nguồn đó kèm theo nút bluetooth luôn đấy Đó Nút đấy là nút mở nguồn còn à, nút 48V power là nút dành cấp nguồn cho cái mic uh, nguồn 48V, mic nguồn rời á. Thì chúng ta cắm thẳng vào đây luôn. Không cần phải cục nguồn 48V tốn thêm tiền nha mọi người. Chúng ta bật nó lên. Đấy. Nó sáng đèn đỏ lên đó. Tiếp đến là nút uh, Music Mid là chế độ tương tích với máy tính và phần mềm âm thanh. chúng ta kết nối với máy tính để kết nối với một cái phần mềm thu âm thì chúng ta thường bật cái đó lên để sao càng nó hiểu là nó đang kết nối với máy tính để tương tích một cái phần mềm thu âm nhé nếu cắm máy tính thì bật lên thì nó mặc định nó nhận luôn đấy và nút music à, dogi này tức là chúng ta nháp vô nó nó sáng lên á bật cái đó lên thì khi mình nói chuyện thì tiếng nhạc nó sẽ tự động nhỏ xuống bất kể nhạc gì mình đang mở nhé giống cái K10 hồi nãy đó rồi ở bên dưới là 6 cái chế độ tiếng cười tiếng vỗ tay ha, tiếng nhạc để cho không gian chúng ta thêm sinh động hơn cho buổi livestream và nút vocal challenge là nút để làm méo tiếng làm giả giọng các mọi người ạ đó chúng ta có 6 chế độ giả giọng nhé giọng đàn ông giọng phụ nữ giọng robot giọng à, baby giọng em bé chúng ta nhấp hai cái thì nó sẽ đổi chế độ giọng cứ nhấp hai cái nó đổi giọng một lần nhé và muốn trở về giọng chính khi bạn đang giả giọng ấy thì chúng ta nhấp vào nút revert đấy thì chúng ta có 6 chế độ revert đó chế độ KTV là chế độ hotline là phổ biến nhé chế độ studio hoặc là chế độ pop đó. và mỗi cái chế độ đó thì nó có một cái volume tùy chỉnh ở bên dưới nhé mọi người mỗi một chế độ đó nó có cái volume tùy chỉnh đấy đây là một cái về đây là volume tùy chỉnh cho từng chế độ đó chúng ta cần nhiều hay ít đó. và nút ra mút mic là nút ừ, chúng ta ngắt cái mic của chúng ta đi nghe nhạc thôi nút uh, ờ, organize này là à, nút chế độ MC ấy, chế độ giọng mộc ấy, chúng ta nhấp vào đấy thì nó sẽ ngắt toàn bộ hiệu ứng. Chúng ta nói giọng mộc, giọng MC. Đó, nó không còn hiệu ứng nữa. Thì chúng ta livestream bán hàng hay nói chuyện thì chúng ta dừng cái nút ừ, Origami đó để ngắt đi cho nó đỡ vang đỡ ồn rồi tiếp theo chúng ta đi đến mấy cái nút volume này nhé đấy nút volume của reverb này để à, nút volume của mixton này là chúng ta nếu mà tăng lên ấy, thì giọng chúng ta sẽ là nhiều chét mà giảm về thì giọng chúng ta nó sẽ là về ba về giải bát đấy chúng ta giọng chuẩn thì để ở giữa thôi giọng ai mà xé nhiều chét thì chúng ta giảm đi một chút cho nó ấm giọng ai mà à, ồm mà nhiều bát thì chúng ta tăng lên một chút cho giọng nó sáng hơn nhé đó, cái mic to là vậy tiếp đến là mic vol là chế độ to nhỏ của mic tùy chỉnh nhá cái này mic nó bắt nhiều lắm mọi người căn sao cho nó vừa đủ tiếp tục ở bên này thì nó cũng có ba nút volume giống như cái xk10 bình thường cái thôi headphone này là volume của cái tai nghe tiếp đến là music vol là tiếng nhạc to hay nhỏ live vol tức là âm thanh tổng livestream thường thường cái đường này cứ để volume là maximum nhé âm thanh tổng livestream ra cứ để gần maximum cho mình tiếp đến là lỗ chúng ta có hai lỗ mic này mic 5V chúng ta cắm vào đây nhé còn mic 48V thì cắm ra đằng sau đấy lỗ mic 2 cái nút à, mà không decibel với 12 decibel này á, là để dùng khi mà cái mic của bạn giải tần nó quá nhỏ đi nó không hợp với cái sao cạc thì chúng ta gạt sang thì cái mic của chúng ta được cộng thêm 12 decibel nhưng mà thường thường à, mua combo về mọi người không không cần phải mở cứ để bình thường thôi gạt sang mic nó to lắm nó dư tiếp đến là lỗ headset và bên cạnh là lỗ headphone lỗ HP kia kìa là mình cắm tai nghe nha mọi người headphone là tai nghe này cái music in này là nhạc vào chúng ta có thể lấy nhạc vào lỗ này hoặc là kết nối bluetooth tùy mọi người nhé đây là lỗ USB lỗ nguồn của nó này tiếp đến là cái lỗ này để cắm cái mic nguồn 48V thì cái bộ này nó sẽ tặng kèm theo mọi người nó cấp nguồn cho cho cái mic cho ôm nó cấp nguồn cho cái micro mà cần phải có, có nguồn 48V đấy chúng nó cắm vào đây này và chúng ta cắm cái đầu micro nguồn 48V vào đây thì nó sẽ cấp nguồn cho cái mic đó chúng ta không cần phải mua thêm cái cục nguồn phantom mất 200 ngàn đó mọi người thấy chưa đấy power này cái này dùng cho nhạc cụ hay sao mình không rõ lắm đó và đây là hai cái lỗ để livestream chúng ta live được hai điện thoại một lúc nhé như vậy là mình đã đi qua tính năng của cái sao cạc XOX BD2. Tiếp đến mình sẽ à, giới thiệu cái à, Focusrite Solo Gen 3. Thì cái này là dùng để chuyên thu âm mọi người ạ. Đấy thì mọi người thấy đấy, đây là lỗ mic này. Nếu dùng mic nguồn 48V thì chúng ta nhấp vào bật chế độ nguồn 48V lên. Chế độ AIR này khi mình nhấp vào thì giọng hát của chúng ta nó sẽ nét hơn, nó sắc nét hơn ha, nó sáng hơn. Khen này đây là một lỗ tín hiệu à, đường à, nhạc cụ đi vào nhé thì ta ọc khan gì đó chúng ta vào đây ha là lỗ tai nghe này đây là lỗ khi mà mọi người thu âm ở phần mềm tai nghe của chúng ta nó có hú ấy thì mình bật này lên nó giảm bớt âm thanh lại nó đỡ bị hú trong tai nghe của chúng ta đây là lỗ tai nghe 6 ly nha mọi người đây là hai lỗ livestream đường ra livestream thì bạn nào mà mua combo Focusrite Solo Gen 3 này thì mình sẽ hỗ trợ cài phần mềm thu âm tặng một project hotline tặng bộ video hướng dẫn sử dụng chi tiết cho người mới bắt đầu. Phần mềm thì phần mềm à, Studio One cho mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người cách để đấu nối cũng như là à, nắm bắt cơ bản một số tính năng của ba chiếc sao cạc XOXK10 và XOX BD2 cũng như là chiếc à, Focusrite Solo Gen 3. Có bất cứ điều gì thắc mắc thì mọi người để lại dưới phần bình luận cho mình nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.